Ok anh em ơi, lâu rồi thì hôm nay là trận đánh thứ 10 Khả cho anh em xem lại sẽ độ Khả anh em ơi Hôm nay thì Khả được top 2 129 mạng Và giết nổ sơ 12 và tử vong 26 lần và liên chạm được 15 thôi anh em ơi Hôm nay Khả liên chạm hơi kém Không được khỏe như hôm trước Vừa rồi thì Khả được cái mạch này phi phong cái đánh một cấp anh em Đó, top 2 được phi phong luôn anh em Đó, mang vô Lực tay lên được Wow, trời ơi là 1 quá đẹp Rồi, cho anh em xem xét đồ nha Đây anh em ơi, hôm nay top 2 Đó, quá đẹp không không ngờ là sau 10 ngày luyện tập cái map này mà là lên được top 2 anh em à không thể tin được Ok không thể tin được luôn em ơi Hôm nay thì tống kim khá tương đối mà khả là đi chúng mình thua này mà Khả được cục thua rồi nè Cục này cục bại Ok cho anh em xem xét đồ nha Thì uh, xét đồ khả thì uh, Cái đao tóc độc sắc này năm Đao tóc độc sắc 30 độc sắc 33 Rồi nón khăn lôi Nón khăn lôi Sinh lực cao Hiện tại xét đồ này sinh lực hơi thấp hơn xét đồ cũ nè Xét đồ này uh, sinh lực nó không được đẹp như xét đồ cũ nó mất đi khoảng một trăm rưỡi sinh lực cho đến gần 200 thì sẽ đồ này vẫn 80 chó thôi em không gì thay đổi cả đó sẽ đồ này thì đẹp hơn sẽ đồ cấu nha em sẽ <clears throat> đồ này thì cái đào khải mới sắm thì nó đẹp hơn sẽ đồ cũ nhiều nè cho anh em xem ờ, đó 80 chậm này 40 chậm 40 chậm là 80 chậm nè đó rồi chó này 40 từ bao tay này áo này dây chuyền này đó thì hiện tại khải đang có cho mình là 90 chó và 80 chậm đó rồi cái nhẫn này thì sức mạnh 11 rồi nhắn này sức mạnh 7 sinh lực lượng lực 5 Khải ưu tiên sinh lực lượng lực 5 Đó Không ngờ luôn em à Không ngờ hôm nay là lên top 2 Rồi Cái ngọc bội này sinh lực động lực cao thôi Mà sinh lực thôi nè Không có gì hết Rồi đó, ok chưa? Cái đao này thì Khải uh, mua là 3 triệu rưỡi Nam. Cái đao này Khải mua 3 triệu rưỡi. Sau khi lên cái đao này thì đây là ngày thi đấu thứ hai thì Khải đánh uh, lần này thì thấy ok hơn trận trước này mày. Trận hôm qua đánh chán quá. Trận hôm qua đánh thì top 20 chán quá. Trận trước thì đánh top 12 trận này thì trận thứ ba rồi đúng là trận này trận thứ ba lên được top 2 này mà đó, trận này trận thứ ba này. mỗi bên 170 người trận thứ ba này đó rồi nói chung thì cái đao mới mua thôi còn lại mấy cái đồ này thì bình thường thôi đó cái đồ này thì vài trăm xu thôi đó đó giá tiền thì vài trăm xu thôi bao tay này thì sáu kim không nói rồi đai lưng này hồi trước mua sáu kim không nói rồi giày này hồi trước mua bốn kim không nói rồi chủ, chủ yếu mấy mấy cái đao thôi nè còn nhẫn này hai nhẫn này một kim nhẫn này hai kim rồi ngọc bội này kim đó đơn giản thôi nè rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại cho khá một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi kính chúc anh em luôn xem video vui vẻ và đừng quên uh, trở lại sau mỗi trận tống kim của khải hàng ngày vào lúc 21 hàng ngày anh em ơi và còn mấy chỗ f8 phật sơn ký sử này một trong những mấy chỗ đánh tống kim cực kỳ gắt nha anh đó đánh quá khác luôn à, cả đi uh, ờ, mua máu tống kim uh, đi phong đội đỡ chở giờ này mày này đánh gắt quái quá gắt luôn lên kiếm con boss chơi nè <clears throat> Rồi, lên phong độ lần thiệt, lần thiệt Quá tuyệt vời Rồi, và bây giờ anh em cùng trở lại với uh, chuyến thuyền uh, Hòa Bình rất là hot của cộng Metro E8 Phật Sơn Ký Sử này rất rất là nhiều đông uh, anh em ban hội 12 ban hội của cộng Metro đã góp về cái giai đoạn uh, thuyền này anh em à Và bây giờ chúng ta cùng chờ đợi xem thử ai liệu anh được boss nha anh em ơi và những vật, vật phẩm giá trị nhất như là võ long tịch tại việt kinh nha anh em